thứ ba thì gồm có ba đài đó là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu đúng không ạ? Điểm qua kết quả đầu tiên của đài Bến Tre thì có đầu là con số 64 và đuôi là con số 03, tổng bang và là càng bang. Tiếp theo Vũng Tàu, đầu là con số 74, đuôi là con số 86, tổng 4, càng 7 đúng không ạ? Và tới Bạc Liêu đầu con số 15, đuôi là con số 07, tổng 7 càng 0, 007, con số khá là đẹp. Rồi nhìn chung các đầu lô thì à, có thể quan sát thấy à, các bạn có thể quan sát thấy đúng không ạ? Bến Tre thì à, à, đầu số 5 là bị câm đúng không ạ? À, Tàu thì đầu số 0 và các giải đáp các con số thì cũng khá là đều đầu bốn à, số ra được bốn năm nháy các bạn ạ. Đấy. Và tới Bạc Liêu thì không có đầu số nào bị câm cả đúng không ạ? Thì mình cũng nói rồi tất cả mọi số mình đưa ra à, cho tất cả mọi người chia sẻ cho tất cả mọi người thỏa mãn được sức đam mê của mình đúng không ạ và mình chia sẻ thì hoàn toàn miễn phí rồi mọi người thì nhớ để lại cho mình nút like ủng hộ mình nhé để mình có động lực à, mình à, biết rằng đó là những cái tay của các bạn à, ủng hộ mình để mình tiếp tục tiếp nối để mình lên kênh cho tất cả mọi người đúng không ạ thì kết quả đã ra rồi thì mình à, kênh mình đến phần chính đó là điểm có kết quả sau đó là mình sẽ đến với phần đối chứng kênh và sau đó tiếp theo mình sẽ đến phần chia sẻ đường cầu cho tất cả mọi người để chúng ta tham khảo đúng không ạ và À, cùng đối chứng vẫn kênh của mình đúng không ạ? Thì mình cũng nói rồi, kênh của mình thì liên tiếp ăn thông liên tiếp các bạn nhé. Các bạn xem video thì các bạn cũng đã biết rồi. Kênh của mình thì ăn à, đầu nuôi, ăn à, lô cũng khá là nhiều, à, thường xuyên ăn các bạn Cho nên là mọi người thì xem video thì để lại cho mình một nút like cũng như ấn đăng ký kênh của mình và cũng như xem những cái video của mình thì các bạn cũng đã thấy những cái con số của mình bắt cho tất cả mọi người thì nó đẳng cấp như thế nào đúng không ạ? Ăn được khá là nhiều đúng không ạ? Và liệu ngày hôm nay à, có cả thái được thành công hay không thì tất cả mời tất cả mọi người cùng kiểm chứng các bạn nhé Bến Tre đó mình có chốt cho mọi người đó là 5885 đúng không ạ 5885 ở Bến Tre 5885 rất tiếc về 84 các bạn cũng khá là tiếc rồi thì không ăn được rồi đúng không ạ Vũng Tàu thì có 0 2002 đúng không ạ 2002 thì đều có 30 các bạn khá là tiếc rồi 2002 tiếp tục không vào đáy thành công thì liệu ngày hôm nay lô của chúng ta khả năng là không vào đáy thành công các bạn bạc liêu 0550 các bạn 0550 tiếp tục không vào đáy thành công ở ba đài bao lô đúng không ạ nhưng mà quan trọng các bạn nhé các bạn có thể đấy nhìn lên cái bảng kết quả đúng không ạ đầu nuôi à lô chúng ta không gạt đáy thành công duy nhất ngày hôm nay chúng ta không gạt đáy thành công lô rồi đúng không ạ đầu đuôi 1441 đúng không ạ có 14 đúng không ạ 86 Ồ 86 đúng không ạ 65 56 thì các bạn cũng, cũng khá là tiếc đấy. 65 56 ở đây có 64 này đấy thật sự mà cũng khá là tiếc thật sự mà nói cũng khá là tiếc đúng không ạ 86 như vậy thì rực rỡ các bạn nhé chúng ta không gặt hái được thành công luôn nhưng mà chúng ta gặt hái được thành công đúng không ạ gặt hái thành công quá rực rỡ các bạn gặt hái thành công đây 14 đúng không ạ Đầu đuôi 14 có 14 đúng không ạ? Quá là rực rỡ rồi. Các bạn để lại cho mình một nút like. Hy vọng rằng mọi người sẽ để lại cho mình một nút like để động viên tinh thần cho mình các bạn nhé. Bắt đầu nuôi thật sự mà nó khá rất chi là khó các bạn ạ. Đấy. Ngày hôm nay à, các bạn cũng biết rồi các bạn bao đầu nuôi số 3 này thì chỉ có bao nhiêu số 1 2 3 4 5 6 7 8 số đó 8 số các bạn ăn được hai số rồi thì các bạn có lại khá là nhiều đúng không ạ đầu đuôi sau tất cả các đài 8668 đúng không ạ 86 chúng ta đã nổ 14 41 chúng ta đã nổ 14 đúng không ạ như vậy thì à, kênh ngày hôm nay tổng kết không ăn được lô ăn được đầu đuôi à, hai nháy đầu đuôi các bạn nhé 14 và con 86 thì mình thay mặt cho đội ngũ làm kênh cũng như người à, À, đưa ra những cái dự đoán thì mình xin chúc mừng tất cả mọi người đúng không ạ à, mình cũng nói rồi cái lượt like lượt xem của mọi người càng nhiều và các bạn có trúng được đầu nuôi thì đấy là cái niềm vui lớn nhất đối với kênh của mình đúng không ạ mình xây dựng cho tất cả mọi người hoàn toàn miễn phí rồi mình à, đem lại cái niềm vui đó là lúc các bạn chiến thắng các bạn vui thì mình cũng uh, vui các bạn nhé đấy thì mình hy vọng rằng những cái cánh tay của tất cả mọi người và cái lượt xem của tất cả mọi người ngày càng tăng ngày càng đi lên đúng không ạ để cho mình có động lực tốt nhất mình sẽ đi lên để mình có động lực tốt để mình hoàn thành cái nhiệm vụ đó là chốt ra những con số những cái được cầu đẹp cho tất cả mọi người để chúng ta tham khảo đúng không ạ rồi thì à, sau khi kết quả đã ra và ngày hôm nay thì kênh cả thái cũng khá là thành công rồi đúng không ạ thì ngày mai à, ngày mai thì có có ba Đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng đúng không ạ? Thì mình sẽ chỉ cho các bạn một cái đường cầu ở Đài Đồng Nai các bạn nhé. Bất kỳ nhé. Thì không có thời gian, không có dài cho nên mình chỉ chỉ một cái đường cầu ở Đài Đồng Nai cho tất cả mọi người thôi đúng không ạ? sẽ chỉ một cái đường cầu đối với mọi người ở cái Đài Đồng Nai đúng không ạ? Thì đường cầu này sẽ mình sẽ bắt từ ngày 20 25 25 tháng 1 các bạn nhé. Thì cái đường cầu này thì nó ăn được 3 à, hôm rồi thì mình à, sẽ nắm cái đường cầu này mình sẽ bắt cho tất cả mọi người nhé thì mình chia sẻ thì à, các bạn có thể để ý và lắng nghe các bạn nhé thì hy vọng rằng à, mọi người mọi chúng ta sẽ luôn luôn gặt hái được thành công luôn luôn à, gặp nhiều may mắn đúng không ạ và chúng ta có may mắn thì chúng ta sẽ có chiến thắng đúng không ạ đối với cái đường cầu này thì có g gồm các giải thì gồm có g 7 và g 2 các bạn nhé các bạn để ý để các bạn à, cùng để ý các bạn nhé đây không có giải hai và giải bảy Đó. đầu tiên ở giải 7 thì các bạn lấy con số đầu tiên các bạn nhé là con số 5 các bạn nhé và giải G2 thì các bạn lấy con số uh, chính dự của con số của cái giải số 2 các bạn thì các bạn ép lên các bạn sẽ có đúng không? 15 và 51 các bạn nhé chơi cho ngắn sau 15 và 51 trên ngày hôm sau đúng không đây chơi cho cái tuần kế tiếp các bạn nhé thì à, các bạn có thể thấy rồi sang ngày à, tuần kế tiếp thì con à, 51 đã xuất hiện đúng không ạ 15 thì không có rồi 51 đã xuất hiện đúng không ạ tiếp tục bắt ở G7 và giải hai đúng không ạ P7 chúng ta có số 8 và G2 chúng ta có số 7 đúng không ạ các bạn nối hai con này lại với nhau đúng không ạ thì sẽ có con 78 à, 8 và con 87 chơi cho cái tuần tiếp theo đúng không ạ 7887 chơi cho tuần tiếp theo thì à, lên cái bảng kết quả của ngày hôm sau đúng không ạ có 78 đúng không ạ Số 78 87 có nổi không các bạn 7887 Chỉ có con 78 các bạn ạ Tiếp tục ăn được con 78 các bạn nhé Và vâng. tương tự thì ở ờ, G7 ờ, và G2 các bạn sẽ có con 4 và vâng. con 7 thì các bạn nối hai con này lại với nhau các bạn nhé đấy nói lại nhá tiếp tục chúng ta có con số 4 bài 74 74 chơi cho cái tuần ờ, tiếp theo các bạn nhé 4774 thì ờ, lên cái bảng kết quả gần đây nhất đúng không ạ gần đây nhất có còn 47 47 đúng không ạ 74 có xuất hiện không các bạn tiếp tục 47 nhân 2 các bạn đấy thật trợ quá 4774 đúng không ạ thì 47 đặt nhân 2 Một quá là thật trợ rồi đúng không ạ và như vậy thì theo cái đường cầu này thì chúng ta sẽ theo đường cầu này thì nó ăn được ba hôm rồi theo cái đường cầu này thì ngày mai đúng không ạ sẽ bắt cho ngày mai còn có con một đúng không ạ con một và là con không thì à, chúng ta sẽ có con à, một không không một đúng không ạ chơi cho ngày mai đúng không ạ sẽ có con 1001 đúng không ạ thì các bạn sẽ có thể nối hai con này lại với nhau đó. thì sẽ được con số đó là 10 và 01 đúng không ạ 10 và 01 thì à, theo con đường cầu này thì đối với đài Đồng Nai ngày mai ngày mai chúng ta sẽ có con số đó là 10 và vòng một các bạn nhé rồi thì vì thời gian à, không có dài chia sẻ đến cầu thì mất thời gian khá là dài đó thì mình sẽ đến à, phần tiếp số cho tất cả mọi người luôn còn mình không chia sẻ đến cầu nữa vì thời gian cũng khá là dài rồi đúng không ạ chia sẻ ba đường cầu cho ba này thì mất khá nhiều thời gian của tất cả các bạn cũng như tất cả của mình đúng không và mình phân tích thì mình sẽ à, chia sẻ một đường cầu thôi còn mình sẽ bắt số cho tất cả mọi người các bạn nhé những con số mình bắt thì mình cũng dựa vào con đường cầu các bạn ạ Cần Thơ mình sẽ có con 75 57 Sóc Trăng mình sẽ có con 15 và con 51 rồi đầu đuôi ba này sẽ có con số như sau 94 49 09 90 34 43 và con 12 21 đấy cho nên là những con số cho tất cả cô chú anh chị tham khảo vào ngày mai ngày thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2023 đúng không ạ thì tất cả mọi con số một cái dự định dự đoán của mình nhằm mục đích đó là chia sẻ cho mọi người để chúng ta tham khảo chúng ta dựa vào đấy chúng ta chơi à, những cái tờ vé số do nhà nước phát hành đúng không ạ thì mình chia sẻ mục đích hoàn toàn là miễn phí không có thu phí không có cái mục đích gì khác thì mong mọi người luôn luôn ủng hộ kênh mình và đăng ký ủng hộ kênh và ấn like ủng hộ để à, ủng hộ cho kênh ờ, phát triển hơn các bạn nhé và mình với video này xin chào gặp lại tất cả mọi người chúc cho chúng ta luôn luôn gặp khá được nhiều thành công gặt hái được nhiều may mắn xin kính chào và gặp lại